các em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô lại có mặt ở đây để hướng dẫn các em với cái chủ đề phân tích đa thức thành nhân tử. Thì ở các bài trước thì cô đã hướng dẫn các em cái cách phân tích đa thức thành nhân tử đó là phương pháp một đó là phương pháp đặt nhân tử chung và cô cũng đã đưa ra một số dạng toán có sử dụng phân tích đa thức thành nhân tử. Vậy qua đó các em thấy rằng là cái tầm quan trọng của việc hình thành cho mình một cái kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử thật tốt như thế nào Đấy. ngoài hiểu sang phương thứ hai đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hàm đẳng thức đấy như vậy đến đây chúng ta lại thấy rằng nó lại phải dùng cái hàm đẳng thức ở đây đây vậy chúng ta đã nhớ hàm đẳng thức chưa các em đấy qua các cái bài giảng của cô về phần hàm đẳng thức các em đã nhớ hết chưa nào bạn nào đã nhớ rồi chúng ta cùng hay là chưa nhớ mấy chúng ta cùng nhau ôn tập lại các hàm thức và ở đây cô ghi theo cái chiều chúng ta dùng tức là từ đa thức chuyển thành nhân tử cô ghi chiều nhân tử sau các em nhé hằng thức thứ nhất hai hằng thức đầu tiên đó là bình phương của một tổng và bình phương một hiện đấy thì nếu như xuất hiện a bình cộng hay là trừ 2ab cộng b bình thì chúng ta có hai cái nhân tử đó là a cộng hay là trừ b tất cả bình phương đúng không hằng thức thứ hai đó là hằng hiệu của hai bình phương đấy. nếu như có dạng này chúng ta nhớ vậy cô ghi cái chiều này là chiều nào mà từ đa thức thành nhân tử thì cô ghi nhé và khoảng thức thứ sáu thứ bảy đó là lập phương một tổng hoặc là lập phương một hiệu đấy chúng ta nhớ muốn tạo thành lập phương một tổng hay là lập phương một hiệu thì chúng ta phải xuất hiện cái a bình ba cộng hay là trừ ba a bình b cộng ba a b bình cộng hay là trừ b bình ba thì nó sẽ tạo thành a cộng hay là trừ b tất cả bằng ba đấy cái này chúng ta được ôn rất là kỹ rồi phải không nào hôm phát hiện ra một rất là tốt để chúng ta phân tích các tá thức thành nhân tử các em nhé bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập 1 đó là phân tích các đa thức sau thành nhân tử Đấy. thì đề bài có a đó là x bình trừ 25 nâng một đa thức gồm có hai hạng tử Đấy. câu b là 9 x bình trừ 16 câu c là 9 x bình trừ 6 y cộng y bình và câu d là x bình cộng 4 y bình cộng 4 y. Đấy, chúng ta sẽ quan sát các cái đa thức bây giờ công việc của chúng ta là phải đưa các về tích của những đa thức đúng không thì chúng ta sẽ sử dụng các hằng thức để đưa nó về tích của các đa thức bây giờ chúng ta giải câu a nhé câu a ta có x bình trừ 25 thế giờ đối với cái đa thức x bình trừ 25 này chỉ có hai hạng tử thôi mà đây x để chỉ bình phương vậy chúng ta nghĩ ngay đến hạng thức là là hiệu của hai bình phương bởi vì chỉ qua hạng thức này thì mới có mới có có múa hai thôi còn nếu mà ờ, còn thêm hàng rất cũng có hàng tử nhưng nó là mình của anh em phải viết được chữ dạng múa ba đúng nào vậy ta nghĩ ngay đến vào hiệu hai lập phương vậy cả hiệu của hai bình phương chúng ta biến đổi thành hiệu của hai bình phương nhé x bình 25 là 5 bình đúng không vậy đây chúng ta sử dụng hàm đất a bình trừ b bình thì sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b đấy như vậy ta đã viết cái đa thức ban đầu thành tích Đấy, và công việc làm như vậy là chúng ta đã phân tích được cái đa thức này thành nhân tử các nhớ chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài B em nhé. Bài B ta có 9 đức bình phương trừ 16. Đấy. Đa thức này cũng có hai hạng tử. Hai hạng tử này chúng ta được cũng viết được dưới dạng bình phương của một số. sau đó chúng ta nghĩ đến việc dùng làm thức a bình trừ b bình. Hiểu chưa nào? Như vậy 9 đức bình này ta viết thành là mấy? Thành là 3x 16 ta viết thành 4 bình 4 bình bằng 16 Vậy A bình trừ B bình thì bằng A trừ B Tức là 3x trừ 4 nhân A cộng B là 3x Đấy, như vậy đa thức này đã viết được thành tích của hai đa thức mới Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài phân tích đa thức thành nhân tử là như thế nhé và phương pháp này nó gọi là phương pháp dùng hàng đẳng thức chứ không phải đặt nhân tử chung giống như những bài trước nữa câu c ta có đa thức là 9 x bình phương trừ 6 x y cộng y bình phương đa thức này có 3 hạng tử và ở đây có hạng tử bình phương vậy đất có hai hạng tử là 9 x bình phương và y bình phương này nên đưa ra dạng bình phương được do đó ta nghĩ ngay đến cái hạng thức đó là bình phương của một tổng hoặc là bình phương một hiện thì nó có xuất hiện ba hạng tử đúng không em như vậy ta sẽ làm xuất hiện bình phương một tổng hay bình phương một hiện ở đây có không trừ nên cô chọn ngay nó là bình phương một tổng như vậy chính bình phương này cô viết thành là 3x tất cả bình phương trừ hai thẳng thức phải có số 2 đúng không 2 nhân a a tức là 3x phải để nhân 3x vậy còn bao nhiêu ta nhận tiếp 2 nhân 3x là 6x mà đây là 6x y như vậy đây cũng là nhân tử đó là tích của các đa thức cũng có hai đa thức giống nhau đó là 3x trừ y và 3x trừ y được chưa nào tương à, tự chúng ta sẽ làm câu d câu d ta có x bình phương cộng 4 y bình phương cộng 4 x y đấy bây giờ ờ, biểu đa thức này cũng có ba hạt tử em ạ như vậy chúng ta đừng chỉ nghĩ đến bình phương một tổng hoặc là bình phương một hiệu thôi nhưng ở đây còn là dấu cộng cả nên chúng ta nghĩ đến bình phương một tổng phải không nào như vậy cô chọn a sẽ là gì a sẽ là x như vậy đây sẽ là x bình là a bình a bình thì đề bài của cô là người ta cho là đúng bình mình chúng ta không nên chọn cộng b tất cả bình phương Đấy. như vậy chúng ta dùng hàm thức đã biết được một đa thức thành tích của những đa thức và chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập phân tích đa thức thành nhân tử đấy như vậy phân tích đa thức thành nhân tử tức là chúng ta bằng phương pháp dùng hàm đẳng thức tức là chúng ta dùng hàm thức để biết đổi đa thức đã cho thành tích của những đa thức em nhớ nhá đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai chúng ta chuyển chuyển qua bài tập thứ hai các em nhé đó cũng là đề bài phân tích các tác tích sau thành nhân tử chúng ta tiến hành giải câu a câu a ta có x mũ ba trừ hai bảy chúng ta quan sát thấy đa thức ở đây cũng có hai hạng tử đúng không nào à thế nó có hai hạng tử mà nó lại có mũ ba vậy ta nghĩ ngay cái hạng thức nào mà có hai hạng tử mà công ba chính là thức tổng của hai lập phương hoặc là hiệu của hai lập phương đấy dạng hiệu hai là thường là x của ba của nguyên hai bảy chính là ba của ba các em làm mãi các em quen đúng không như vậy a của ba trừ b của ba theo cái hằng là thức là a của ba trừ b của ba thì bằng cái gì à vậy thì nó sẽ bằng x trừ y à, a trừ b tức là x trừ ba đúng không nhân với bình phương thiếu một tổng vậy nghĩa là gì nghĩa là x bình cộng tổng là cộng mà x nhân ba cộng với ba bình phương đây là bình phương thiếu của tổng x cộng 3 Đấy. Vậy thì nó sẽ bằng x trừ 3 nhân với x bình cộng 3x cộng 9 Đây, như vậy nhờ việc sử dụng hàm thức Chúng ta đã đưa cái đa thức ban đầu trở thành tích của hai đa thức Và làm như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài toán phân tích đa thức thành nhân tử Đấy. Bây giờ chúng ta làm câu B Ta có 8 của 3 cộng 1 phần 8 Đấy. chúng ta lại quan sát đa thức ở câu b đúng không cũng có hai hạng tử thôi nhưng nó có mũ ba vậy ta nghĩ ngay cái việc nó là a mũ ba cộng b mũ ba bây giờ cô sẽ xác định xem a là bao nhiêu b là bao nhiêu các em nhé như vậy 8 mũ ba sẽ là gì sẽ là 2x tất cả mũ ba cộng với 1 phần 8 1 phần 8 tính là 1 phần 2 tất cả mũ ba đúng không nào như vậy đây là một theo công thức bằng hình thức nó sẽ bằng 2x cộng 1 phần 2 đây là a cộng b nhân với bình phương thiếu của một hiệu đó là gì đó là 2x tất cả bình phương đây có cái ngọn vuông trừ đi 2x nhân 1 phần 2 cộng 1 phần 2 tất cả bình phương đây là bình phương thiếu của hiệu 2x trừ 1 phần 2 đấy như vậy thu gọn làm nó gọn gàng lại thì sẽ là 2x cộng 1 phần 2 trong sẽ là 4 x bình 2 nhân x nhân 1 phần 2 chính là trừ x cộng 1 phần 2 tất cả bình phương chính là 1 phần 4 đấy như vậy chúng ta đã phân tích được cái đa thức này thành nguyên tử đấy. chúng ta chuyển qua bài C xem cách phân tích đó khác gì không các em nhé câu C ta có 8 x 13 cộng 12 x bình y cộng 6x y bình cộng y mũ 3 đấy chứ giờ chúng ta thấy là đa thức của chúng ta có tới mấy thành phần có tới bốn thành phần đúng không đặt nhân tử chung thì cũng không được bởi vì các cái này làm gì có nhân tử chung là cái gì phải không các em đấy vậy chúng ta nghĩ ngay đến hàng đẳng thức hàng thức có bốn thành phần đó là hàng thức nào đó chính là lập phương của một tổng hoặc là lập phương của một hiệu vậy muốn tạo thành lập phương một tổng hiệu thì phải xuất hiện A bình 3 cộng hay trừ 3A bình B cộng 3AB bình cộng hay trừ B bình 3. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái đại này thành có cái dạng của lập phương một tổng hoặc là lập phương một hiệu. Nhưng mà bài này là dấu cộng cả nên chúng ta lựa chọn nó là lập phương một tổng các em nhé. Đấy, bây giờ cô phân tích nào. Bằng này 8 x 13 thì cô chắc chắn cô xác định đây chính là A13. Bởi vì 8 này viết được là 2 13 2 của 3 nhân x của 3 chính là 2x tất cả của 3. Vậy cô chọn A chính là 2 đúng không? Vậy thì muốn tạo hàm thức phải có 3 A bình 2x bình đúng không? Nhân B, B là mấy? Bây giờ chúng ta chọn. Chúng ta chọn ngay cái này cũng là 3A bình B. Bởi vì sao? Bởi vì đây là x bình và đây là 1. Đúng không nào? Nếu chọn cái này thì không được với x đây là cũng 1. Đấy, như vậy ta tính nha. Cùng cô tính này, 2 bình là 4, 4 x 3 12 thừa vương x đây là x bình như vậy thiếu một cái i nữa đúng không nào bây giờ cộng với 3 a b bình và chúng ta tính cùng cái câu nào 3 nhân 2 là 6 x thì x đây rồi y bình đây đủ rồi đúng không vậy cái này cũng là bằng 3 nhân 2 x nhân y bình cộng y bình 3 đấy bây giờ chúng ta đọc lại hình thức một lần nữa a bình 3 cộng 3a bình b cộng 3 b bình cộng b bình 3 chính là a cộng b tất cả mũ ba tức là hai x cộng y tất cả mũ ba chúng ta hiểu chưa đấy như vậy chúng ta đã đưa cái đa thức này về nhân tử đó là hai x cộng y mũ ba hoàn toàn tương tự cách làm câu c thì chúng ta sẽ làm câu d ta có x mũ ba trừ chín x bình phương cộng 27x trừ 27 nào x của 3 chọn ngay nó là a của 3 luôn trừ 3 a bình d đây là mấy thêm đây là 9 bình d 3 thì đây phải nhân với với này đúng không cộng 3 a d bình 3 bình là 9 ta chọn b là 3 vì cái, cái thừa số này hạ tử này đúng không 3 bình là 9 9 3 27 vừa vừa 27 x và trừ cho 3 3 3 3 đúng bằng 27 như vậy cái này sẽ ra của thằng thức đó là x trừ 3 tất cả 3 Đấy. Như vậy qua bài 1 và bài 2 chúng ta đã sử dụng tất cả các hành thức đã học tức là 7 hành thức này đúng không? Để phân tích một đa thức thành nhân tử đúng không nào? Như vậy chúng ta thấy rằng là cái phương pháp này nó có khó hơn cái phương pháp đặt nhân tử chung không em? Đấy, nếu như các bạn mà sử dụng hành thức một cách thuần thục thì cái phương pháp này cũng không phải là khó đúng không nào? Đấy, bây giờ cô sẽ giao bài tập về nhà cho các em em cố gắng làm bài tập thật tốt để chúng ta luyện kỹ năng phân tích đa thức tính nhân tử nhé em thân mến đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em thì các em sẽ cố gắng hoàn thành bài tập thật tốt nhé và chúng ta làm sao để chúng ta có kỹ năng phân tích đa thức tính nhân tử một cách tốt nhất xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo của cô